là ông ca bị tạm giữ hình sự để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Ông ca liên quan tới đâu, bị cáo buộc vì có hành vi gì, còn phải chờ kết quả điều tra sắp tới.